đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng nghe tiếng mưa rơi hai giọng lệ rơi bao nhiêu mưa đổ hoài hiên bệnh nhiêu nước mắt mẹ hiền đêm ngày mong ngóng tin con mưa rơi ngày nào ước đôi vai gầy bên mái tranh siêu gian khổ nuôi con mưa rơi rét lạnh từng đêm vẫn nghe hơi ấm êm đềm nhà mình tuy nghèo mà thôi già dạ mong ngóng chờ chờ thương con bao đêm trăng trở thân thờ đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về quê hương hát rộng ngày dài con vặn ngàn xa bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt sầu vẫn như đâu đây tiếng cười con thơ đêm nay mưa đổ ngoài hiên đêm nay nước mắt mẹ hiền thương người con ở miền xa ướt đôi vai gầy bên mái tranh xiêu gian khổ nuôi con mưa rơi ước lạnh từng đêm vẫn nghe hơi ấm êm đềm nhà mình tuy nghèo mà vui có quê nhà mẹ già mong ngóng ngày đêm thương con bao đêm trông trở than thơ đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về rộng hay dài con vẫn ngàn xa bao nhiêu giọt mưa bay nhiều giọt sầu như vẫn đâu đây tin cười con thơ Đêm nay mưa đổ ngoài hiên Đêm nay nước mắt mẹ hiền thương người con ở miền xa đêm nay mưa đổ hoài nhiên đêm nay nước mắt mẹ hiền thương người con ở miền xa đêm nay mưa đổ hoài nhiên vẫn nghe hơi ấm êm đềm thương về con ở miền xa một chuyện tên cay đắng Lúc tôi còn thơ Đôi văn thượng mộng mơ Nếm viết thành bài ca Thuở ấy điệp vui như bướm trắng Say đắm bên nàng Lan như bóng hoa ngàn thương yêu vô vàn nguyện thề non nước sẽ không lìa nghệ tan chuôn đổ chùa xa chiều tan trường về điệp cùng làn chúng bước cuối nẻo đường đi đội bóng hẹn mùa thi lan khóc đợi người đi lần cuối gặp nhau lan khẽ nói thương mãi nghe anh em yêu anh chân thành nếu duyên không tròn Điềm ơi lan cắt tóc quên đợi vì ai nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ làn đau buồn quá khi hai điệp đã đi xây mộng gia đình ai ngờ biết cho ai quá chùa cày duyên tình lỡ vì ai bao nhiêu buồn vui cũng vui cho từ đây vui cho từ đây lỡ một cung đàn phải chẳng tình đời là vòng dài oan trái nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu Sao vướng vào tàu đau Nàng sống mà tìm như đã chết Duyên bóng cô đơn Đôi môi xin phai tàn Thương thay cho nàng buồn xa nhẫn thế não thân cửa tử vi nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ gian đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình ai nào biết cho ai quá chua cay nên đành lỡ vì ai bao nhiêu niềm vui cũng vui tròn từ đây vui tròn từ đây lỡ một cung đàn phải chăng tình đời là vòng dài oan trai nếu vì tình yêu Lãn có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau Làm sao mà tìm như đã chết Duyên bóng cô đơn Đôi môi xin phai tàn Thương thay cho nàng buồn xa nhất thế nấu thân cửa tử bi thương thay cho đàn buồn xa nhất thế nấu thân cửa tử bi tại sao thường nghe nhạc buồn tại sao thường ca nhạc dễ trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm tự thuở con thơ nghe tin mẹ âu ơi không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ đời nghe mà vui say trong lời ca tiếng nhạc đây điệu hò phu thê kia câu hát tình che này anh công nhân chị bán hàn rong này anh bác sĩ hay chi phu đan quen đường này đôi uyên ương bạn bè muôn phương những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc dễ dễ không tô điểm lụa nàng không khoe sắc ngọc ngà như đậm đà Việt Nam Xên đây, xên nghĩa xên tình Như bóng với hình yêu lắm mình ơi nào quên Cha tôi ngày nào gian khổ Đêm nghe vài câu vòng cổ Đời nghèo mà vui Say trong lời ca tiếng nhạc Đây điệu hò phu thế Kia câu hát tình quê Này anh công nhân chị bán hàn rồng này anh bác sĩ hay chi phu đan quen đường này đôi uyên ương bạn bè muốn hương những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến sen câu tô điểm lụa làng không khoe sắt ngọc ngà nhưng đầm đã Việt Nam xen đây, xen nghĩa xen tình Như bóng với hình yêu lắm mình ơi xen đây, xen nghĩa xen tình như bóng với hình yêu lạ mình ơi Xen đây xen nghĩa xen tình như bóng với hình yêu lạ mình ơi vào hồn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm nay quên một người mà yêu thương chót trao nhau nụ cười để rồi làm sao quên biết tên người quen biết nẻo đi đường về và có biết đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên những đêm lại quá thiên giữa đèn phố lên đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiến bước buồn thế tiếc thầy hỏi công thôi phố đã vắng thưa rồi dặn chán duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lê thế có hôm chợt nghe rõ lạnh đau tìm về làm rét nước qua sông lên vào hồn làm khổ môi bao nhiêu lần rồi Đời còn nhiều băn khoăn Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này Gửi giúp đến có nhân qua nụ cười Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi đời để rồi làm sao quên biết tên người quen biết nẻo đi đường về và có biết đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nhớ đêm lạnh qua tim giữa đường phố tim một người không hẹn đến mà tiến bước buồn thêm tiết thầy hỏi công thôi phố đã vắng thứ rồi biết rằng chán duyên thừa để rồi không gặp nữa về với giấc mơ xưa ngãi buồn dài lê chê có hôm chợt nghe do lạnh đâu tìm về làm rét nước qua sông lên vào hồn làm khô môi bao nhiêu lần rồi Đời còn nhiều băn khoăn Có ai bị thương góp nhặt tâm tình này Gửi giúp đến có nhân qua nụ cười Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi gửi giúp đến có nhân qua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi